đây là Minh Tâm Hello mọi người Mình vừa ăn Minh Tâm mới vừa ăn xong một tô nè Rồi Ăn xong một tô Bây giờ Minh Tâm đang kêu à, đang chờ đợi à, ăn thêm một tô nữa Lúc mới đầu thì mình đã ăn một tô cơm sườn ờ. Uống một cái nước, cái nước rồi nó tới cái này Ờ, hồi nãy uống nước gì? Uống uh, nước cam Ờ Mà không no hả? Ờ, rồi ăn xong một tô rồi nó mới dạng xong một tô yes. mình chuẩn bị à, cô đem một tô nữa phải không đang chờ đợi phải không vậy là sáng là hồi hồi mới ra trong nhà ra đây là ăn gì ăn cơm à, cơm sườn và thêm gì nữa ở chợ còn uống cam ừ cái à, ngồi hồi lâu cái uống tiếp ừ. ăn tô hủ tiếu rồi bây giờ đang chờ đợi ăn tô hủ tiếu tiếp theo nữa ừ. ok để cô ra rồi kêu cô lấy chanh nữa ừ. chua giống nhau nè ừ. rồi đợi các bạn nha sao cứ ừ. ngồi bình tĩnh chờ đợi Đấy bây giờ hủ tiếu tới kìa hủ tiếu tới đấy hủ tiếu thêm một tô nữa đấy này của ai đang ăn nó ăn tiếp theo à. rồi cứ để qua đó đi lấy cái đũa lên lấy cái đũa lên đó đúng rồi cái đó là hành phi cho nó thơm thôi đúng rồi đúng rồi đó rồi ăn tiếp uống nước miếng xăm gì không con không khi nào nó uống thì nó kiều cái muỗng lấy cái muỗng múc ra con con cứ múc đi con lựa lựa mấy cái hộp đó cái đó thơm mà không sao hết á ăn ngon mà để con tô kia con đỡ con tô kia đúng rồi đúng rồi vô nè có ăn lớn không đó bắt đầu ăn tắt hết luôn oh yeah ăn tắt hết luôn hả chua không ăn tắt luôn bà sẽ chua đó con ơi chưa lắm mới đầu thì hơi đậm quẩy con là một món chua nha các bạn sao hấp thử cái chua không cảm nhận thử coi sao nóng, nóng. lắm hả nóng chua không chua luôn 5 miếng chanh mà không chua 5 trái tắc yeah. Dạ. Dạ. Minh Tâm ăn à, hai tô hủ tiếu nha các bạn à, hồi trong nhà hồi chiều là cách đây một tiếng là là 6 giờ là ăn một tô một dĩa cơm sườn và một chai nước cam rồi tiếp theo lại đây à, ăn hai tô hủ tiếu một tô mới về xong nè thấy không một tô mới về xong rồi ăn tiếp một tô nữa chủ quán nói là Minh Tâm ăn khỏe quá thằng bé ờ, ăn hết không cô hỏi với thằng bé có ăn hết không một kêu dữ vậy nó ăn hết mà Minh Tâm là thánh ăn mà ờ, không sao quậy ra rồi. Chua nè. Mình ăn. Mua ăn thì cũng không có chua. Không, không, không, không. cái bữa đi là bữa đi là trên đồng hồ xe chú phải rồi ngon lắm hả minh tâm Giờ mà để để kia ăn đúng không? Ờ. À, của quán quán hủ tiếu nha các bạn hủ tiếu à, lề đường nha hủ tiếu lề đường à, bán rất là ngon ở <coughs> à, trên đường thống chế địa bác của thị trấn chợ Ôn nha ở chợ chợ Ôn trong hẻm nhỏ cứ ở đường hẻm nhỏ thôi đó. hủ tiếu lề đường à, rất là ngon ừ. đó bên Tâm ăn hai tô luôn bên Tâm nói là ăn quá trời ngon luôn đúng không có ướt không? Ờ, à, không ướt. <laughs> Cô hỏi muốn muốn ướt không? ăn hai tô đó hồi nãy là ăn một với cơm sườn rồi đó hai hộp chanh quốc hết trơn chanh là tắt á à. đổ vậy chắc cũng ngẩm quá nó cay đó ăn cho tao lỗ luôn trời ơi ăn con tao bao ăn mà hôm nay là cái mai nè tới mai tao bao ăn mà ăn luôn ớt chanh gì ăn hết mua đạn uống hết vô <clears throat> Minh Tâm à, Minh Tâm ở đây ăn hai tô nha các bạn ơi hai tô là một dĩa cơm luôn bữa nay ăn quá ăn rồi hả sao mía, nữa hả muốn trà đá kìa ừ. có thùng trà đá kìa ừ. ok có luôn ừ. tới nước đường luôn đúng rồi đó tưới cho nó nó mát tới tết nữa mới ra bông Chà. Dạ. giống, giống như con ăn hai tô vậy đó dạ. hả tụi nào tới tết con qua đây con coi cái mai ừ. Ờ. năm sau dạ không phải ba mà sẽ qua đây mình không Thôi con ăn này bà no lắm rồi bà không ăn nổi đâu Húp hết nước đi Không nổi hết nước không? Không không bao giờ hấp dẫn con không lần nào hút nước cả không đó mình đâm ăn à, hai hộp chanh luôn nè hộp tắc chứ ờ, tắc là một một hộp vậy là 10 trái là hai đô là hai chục trái nha đó, đó rồi giờ đang uống nước mía nè nước mía là đang kêu người ta đang làm bên đó đấy nước mía nước mía đang làm bên đó đây là đường à, đường hẻm ở chỗ à, chợ chợ ôn đây là không tiếu ở chợ chợ ôn hồng tiếu lại đường hồng tiếu gõ nha à đây là hủ tiếu hủ tiếu là đường nhưng mà rất là ngon minh tâm ăn hai tô luôn đấy ở trong một con hẻm ở ờ, chợ chợ ôn nha <coughs> hẻm này hẻm tên gì không có tên hả không mà nói chung là ngã tư đó nha đường quang trung nha các bạn ơi đường quang trung đó đường quang trung đường quang trung ở ờ, ở à, thị trấn Chợ Ôn đường hướng ra đằng kia là chợ Chợ Ôn Đó, trên đường Quang Trung hủ tiếu là đường rất là ngon Minh Tâm ăn hai à, hai tô rồi cho mời nha ờ, ăn hết luôn còn còn nước mới hấp hết luôn đi ok rồi. hủ tiếu hủ tiếu rất là ngon đây là hủ tiếu à, là đường hủ tiếu gõ thôi nhưng mà rất ngon trên đường Quang Trung thôi từ từ đứng đi ở đây là cô bưng qua chứ để cô bưng qua cho cũng được ở đi bản lấy đi đúng rồi qua bản lấy đi đi đi đi đi con cứ đi tự nhiên qua bản này lấy đi ờ ờ ờ bao đang quay nè <laughs> à, mấy ngàn được mấy nhiều 10 ngàn ok ok đó rồi về được chưa no rồi về được chưa hả à, ăn xong rồi giờ uống xong rồi về được không hay còn làm gì nữa ừ về thì à, sao về thì sao ok vậy là mình đi về nha các bạn ơi đây là Minh Tâm à, đã ăn xong rồi hủ tiếu gõ trên đường à, Quang Trung nha trên đường ở đây là đường Quang Trung của à, chợ Chợ Ôn đấy